giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng và anh đợi em đợi em như đã hẹn nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa phải chăng mầm non mùa xuân đạm hé bờ phải chăng nụ hoa mùa xuân đạm hé nở phải chăng tình yêu đầu tiên đạp gõ cửa khi anh trông em ôm dung bên thềm kia tiếng chim rộng hót xa vời cánh hoa đào bỗng như cười bao tin mùa xuân về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 cửa khi em trông anh ung dung bên em nhà kia tiếng chim giòn hót xa